Hôm nay chủ nhật trời mưa Đi hái dưa lưới em không ngại gì Dưa này được trồng đầu xuân Và lay thu hoạch giữa tầm mùa hè Và sau đây mời các bạn chúng ta đến Với ruộng dưa của nhà ông Phạm Ngọc phấn ở khu phố Hòa Đình, phường Quá Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Và trên ruộng dưa Kim Hoàng Hậu này mà đã nhiều lần chúng tôi đăng tải những clip Thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với ờ, một cái uh, số ít Ờ, những cái ờ, diện tích ờ, trồng dưa lưới để các bạn xem là giữa dưa lưới và dưa kim hoàng hậu trồng có gì khác nhau không và chất lượng dưa lưới dùng phân bón silic tân phát bắc giang ngon và quả trái to lặng trái và uh, mã đẹp như thế nào mời các bạn chúng ta vào ruộng để cùng tham khảo nhé 7 cây được 8 quả 7 cây 8 quả à. Đấy cây đậu Cái giống này quả. nó có đắt lắm không? Cái giống này mua thì nó cũng đắt nhưng là đắt hơn kim hoàng hậu một chút À đắt hơn à? Nó vào 1 nghìn một hạt À kim hoàng hậu thì chưa đến 1 nghìn một hạt à, Kim hoàng hậu thì 800 Vâng Ông dự đoán những cái trọng lượng mỗi quả dưa lưới ở đây khoảng mấy cân? Những cái quả to như thế này To này Ê. chắc phải có 4 à, cân 4 cân à? Vâng, theo nhà bán giống khuyến cáo thì nó sẽ được khoảng mấy cân một người ta ghi cũng chỉ cân rưỡi cân 8 như là dưa kim hoàng hậu cũng thế cũng cùng, một của cùng một công ty à đấy nhưng mà trong thực tế là nó lại được 4 cân như này các bạn ạ và cái quy trình năm, trồng năm ngoái thì là tôi trồng 40 trồng hết cả một vế này là được 40 quả vâng. 40 cây năm nay thì ngại không muốn đi mua giống nữa thôi cứ trồng còn một gói nữa trồng nốt thế thì sang năm đề nghị ông là trồng độ khoảng hai luống để cho bà con mình ờ, cũng um, vâng cái dưa này bán đấy mà cái dưa này bán đắt hàng mà à. dưa, dưa lưới trồng ngoài đồng nó đấy hơn người ta bảo là ăn ngọt hơn dưa trong nhà lưới không có phải không nhưng mà thực tế là nhiều người người ta ăn người ta bảo thế vâng để chúng ta biết được là dưa lưới trồng ở ngoài đồng ngoài trời mà ngọt hay là không ngọt thì tí nữa mời các bạn chúng ta lên để à, xem chúng tôi bổ quả dưa lưới để cảm nhận được là khi bổ ra cái quả dưa mẫu mẫu mã màu mã nó như nào và nó có giòn không và cái quả dưa nó cũng nhìn nó có thật quả có đẹp quả không thì tí nữa các bạn chúng ta à, mời các bạn chúng ta xem nhé thế và xin hỏi ông là à, cái dưa này thì trồng có khác gì tức là dùng phân bón silic để áp dụng cho dưa lưới thì nó có khác gì với dưa kim hoàng hậu à, không ạ à? nói thật ra cái đoạn dưa này trồng nó cũng đúng với cả quy trình của trồng dưa kim hoàng hậu không khác một tí nào mà không bón hơn mà thậm chí còn không cả dám tưới vì dưa lưới này nó ăn nhẹ hơn là dưa kim hoàng hậu à thế thì mình à, mấy đợt tưới thúc tưới dưỡng quả mấy cả tưới thúc trước khi nó đậu quả rồi là không dám tưới ở cái dưới ngoài này vâng tức là ở đây ông nói là tưới là tưới sinic phải không ạ tưới, tưới cả NPK và sinic đúng không ạ vâng thì là mình không dám tưới nhiều phải không ạ không có tưới nhiều cái này nó nhẹ ăn hơn nhưng vâng. mà ban đầu mình bón là vẫn phải là cân rưỡi silic một cái luống dài này và vâng. gọi là một xào là gọi là 15 cân vâng. Đây. và sau mình bón thúc vào giữa luống cũng một xào cũng 15 cân phân silic loại gói 5 kg nữa vâng Vậy là quy trình bón thì giữa dưa lưới và dưa kim hoàng ngậu thì y chang nhau không khác gì nhau các không bạn. Không khác một tí nào. Vâng. Thế và cách trồng, cách chăm sóc đều như nhau. Thế nhưng mà dưa lưới thì nó cho trái to hơn. To hơn. To hơn. Và cái dưa này thì đáng nghĩa là sẽ thu được trước đây khoảng một tuần rồi Đó. Vâng. Nhưng mà vì là chúng tôi bận quá các bạn ạ Chúng tôi hẹn chủ ruộng là à, để lui lại ừ, à, một tuần nữa thì mới quay Thành ra là à, nó có quả là hơi bị dạn một tí thôi Đấy Thế vậy bây giờ thì ông cắt dưa đi ạ Cắt dưa xong thì mình... Ừ, ừ. Đây, có, có kéo, cắt, cắt kéo không? Hay cắt ra Dao cắt chậm thôi cắt chậm được ừ, không đấy vâng đấy chị cho xong bên đấy giờ phải cho cái sọt ra chứ nhỉ đấy bên đấy vâng cái đặt giữa đặt giữa xong xếp vâng đúng rồi đặt giữa đặt đặt ra giữa đi đấy. đấy. những cái quả như thế thì bốn cân được bốn cân rồi à? vâng cái lá đi trước 4 cân đấy. Năm ngoái còn được 3 cân 3 cân 3 à chị nhỉ? Vâng. Đấy đấy vụ trước năm ngoái năm ngoái là được 3 cân 3 các bạn ạ dạ. trong khi khuyến cáo là, là cũng chỉ cân rưỡi thôi đúng không và vâng, cân Nhà rưỡi của 8. sản xuất giống là chỉ cân rưỡi thôi đây này cũng quên không không có treo <laughs> quả này quên không treo áp xuống đất ô quả này cũng bị hỏng đi à đấy hỏng hết tại vì mấy nay nó mưa mà quả này mình à. còn hai quả kia cắt được chưa cắt nốt rồi thôi quả đấy không không cắt quả đấy ăn rồi cắt bằng quả này cuối quả ngoài đấy Xách, xách, xách, xách vào. Già quá. Quả này già quá đúng không? Ừ, già quá. Vâng. Đấy. Đấy, đấy. Những quả như thế là toàn 4 cân hết đấy. Vâng, những quả như thế này là 4 cân này các bạn này. Đấy. Vâng. quả như này cho cho dự 3 cân. Rồi, đây các bạn này. Đây còn hai quả kia là nó ra sau thì thôi. Để hai quả đấy để cho chủ chủ dượng ăn. <laughs> vâng đây các bạn này cái um, quả nó rất là lây quả căng tròn và cái um, những cái cuống mà nó đã dạn như thế này rồi có nghĩa là dưa già đây này các bạn này quay gần vào đây cái cuống nó dạn như thế này mà cái um, lưới của nó nó nó nó, nó phần lứt nó, nó lứt lên phần cuống là dưa già mà vâng đấy, đấy lứt lên cuống là dưa già còn bình thường là nó không lứt lên cuống vâng đây nó nứt lên cuống này rồi các bạn này đấy cái phần nứt đây đây này đấy nứt lên cuống rồi là dưa già đấy đây ui rồi nặng quá các bạn không bê được đây, ừ. đây nó nứt cái cuống rồi đấy thì là dưa già và những quả như này thì trọng lượng của nó chắc phải 4 cân đấy nặng lắm các bạn ạ nặng như là cái cối đá đấy ở đây là chủ ruộng chỉ trồng thử một ít thôi bởi vì dưa này rất thơm nếu trồng nhiều mà trồng ngoài trời thì sẽ bị chuột ăn cho nên là chủ ruộng không dám trồng nhiều các bạn ạ vâng nếu như được ừ, các bạn cộng đồng mạng mà ủng hộ nhà ông phạm ngọc phấn thì ông sẽ trồng uh, rất nhiều cái dưa này để cho các bạn thưởng thức và lúc đó thì mình sẽ vẫn trồng ngoài trời nhưng mà mình quay kỹ hơn để chuột được ăn vâng ông nhận xét về cái gốc của nó thế nào tại thời điểm gốc này đến thu hoạch. thời điểm thu hoạch vẫn còn sáng nhặt, thế này nhặt hết cái lá vàng à. đi nhặt vàng lá vàng đi bên kia đấy, đấy vẫn còn sáng nguyên luôn đấy, sáng nguyên này cây cây bên kia bỏ cái lứa bỏ cái đấy đấy đúng đây không? là cây là thối à, à vâng đấy Không, cây, vào, cây vẫn cứng nguyên này ông cầm một cây đi à, đây, cây bên này cây bên này nữa đây đây đấy vẫn cây, nguyên. cây vẫn nguyên các bạn này Cây vẫn trong veo nhá, cứng lắm. Chắc ông bấm cái cây xem nó có chắc không? Có mà cây chắc chắc hơn cả dưa kia. Vâng, à. chắc như này. Chắc thì... hơn hơn, tim hồng hậu. Vâng. Đây những cây này vậy này. Đấy và tại thời điểm này thì Gốc to hơn, lá dày hơn. Tức là trồng là bảy khóm, 8 khóm. 7 ạ. 7 khóm, 7 khóm được thì được được 8 quả. Được 8 quả. Đấy và ở đây không có sự chết héo. Thế và tại thời điểm này Đây đúng 7 này, đếm đúng 7 Tại thời điểm này lá nó vẫn còn đẹp như này các bạn này đây lá vẫn đẹp như này Mặc dù miền Bắc nước ta lúc này Thời tiết đang dao động ở trong tầm 38-40 độ Đấy mà lá vẫn vẫn đẹp như này Đấy lá vẫn đẹp Cây vẫn bền cây dạ. Đến tận lúc thu hoạch cây vẫn bền Đấy đấy vẫn cái si gốc, cái si quả đây vâng. có, có chết thì Có thể quay đó. hết một cái cái gốc này để cho các bạn thấy này Chú nhặt bớt hết những cái Đấy đi, đi để cho thấy rằng cái, cái gốc rất đẹp Vâng Đây và Thưa các bạn là dưa kim Dưa lưới thì được trồng xen canh với dưa kim hoàng hậu. Và dưa kim hoàng hậu thì ờ, vẽ mà đấy ăn Vâng. À, thì khoảng 10 ngày trước chúng tôi đã có một cái clip là um, thu hoạch ờ, dưa kim hoàng hậu của nhà ông Phạm Ngọc Phấn rồi. Thì các bạn đã được chứng kiến những quả dưa vàng óng rồi tí nữa chúng ta lại xem tiếp. Và bây giờ thì chúng ta mang dưa lên để bổ xem chất lượng dưa thế nào nhé. Đấy. À, về cái tình sâu bệnh ở đây thế nào ạ? tình hình sâu bệnh ờ, cái, cho cái dưa lưới và dưa kim hoàng hậu thì có gì khác nhau không dưa lưới và kim hoàng hậu thì nói chung là cũng không khác nhau cái gì thì tôi phun thuốc ừ, chống lấm chống lấm bệnh thuốc sương mai đấy thì cũng giống nhau không khác mà tí à. nào hết thế có nghĩa là về quy trình chăm sóc là thì... quy trình chăm sóc thì cũng giống nhau nhưng mà tôi khuyên cáo ví dụ ai có trồng dưa lưới bằng phân silic vâng. thì là chỉ trồng bón lót thôi không nên bón thúc vâng. chỉ bón lót ở dưới thôi à tức là bón thúc thế này thì bón nặng, một lần thôi hả vâng nặng nặng quá đây một hoặc hai, hai, hai, hai lần một hoặc hai lần <laughs> dưa lưới dưa lưới các bạn ơi đây các bạn này dưa gọi ra chở lên góc đi mấy hả thật tuyệt vời những trái dưa đây đây đây để, anh phân phân cân bốn cân à, bốn cân à, mốt quả này bốn cân mốt cân lên xem cân đấy, cân trở về không các bạn nhé đấy tiếp tục còn nào bao hơn nữa không quả đấy to nhất đấy ôi cái này gần bốn cân hai gần bốn cân hai gần bốn cân hai đấy to ờ, tuyệt vời quả cân nữa à. Đấy. chị cân của quả đấy xem thử xem quả đấy để, tính trung bình ừ để tính trung bình ba cân tư dạ, ba cân tư ba cân tư hơn ba cân tư hết rồi à? hết rồi đấy ba cân tư Quả là cũng thế Cũng ba cân tư Thế là trung bình vào khoảng Tầm độ khoảng 3 cân 3 ờ, cân 8 3 cân rưỡi 3, 3 cân 8 Vâng Bình là 3 cân 8 3 cân rưỡi 3 cân 8 Và à, ta tiếp tục cân dưa kim màu ngậu đi ạ Lấy lấy cái, cái cân to kia Để cân luôn cả cả cả, cả một thau xem mấy quả xem nào Anh cân, cân vào mâm đi À vào thau Đây Đấy. Đây các bạn nhé Đây nào Đấy năm quả Có 5 quả thưa các bạn ạ 5 quả 16 cân, 16 cân các bạn này. Suýt suýt 16 cân. 16 cân, suýt 16 cân. Đấy, quay quay, quay cả 5 quả luôn này. Đấy. Quay xa đi, quay xa tổng cả. Đấy. 5 quả 16 cân là mỗi cân vào 53 15. 4 cân. Vâng. 4 cân rưỡi. Và 4 cân rưỡi một quả các bạn ạ. Có khủng khiếp không các bạn? 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi. 3 à, cân rưỡi. 3 cân rưỡi. rưỡi cân lên để cho các bạn thấy cân về không đây cân về không nhá đấy ừ. đặt dưa xuống này đây đọc cầm chị nói khó vâng. vâng thưa các bạn là theo nhà bán giống khuyến cáo thì những trái dưa kim hoàng hậu này dùng cân thường thì trọng lượng trung bình nó được khoảng cân 7 trên một quả nhưng mà đây dùng cân xịt đầu vụ thì nó tầm trung bình là khoảng 2 cân 2 cân 2 nhưng đến cuối vụ đây thì nó đạt được tầm khoảng trung bình là ba cân rưỡi trên quả đấy đây, vâng, đây các bạn này. là tất cả dưa, dưa đều to như thế dưa đều mã vàng ống và bây giờ chúng ta đến với quy trình bổ dưa lưới để các bạn ừ, xem dưa kim hoàng hậu thì đã bỏ bỏ mâm ra đây bỏ cái sọt ra đây thì để nó cân hơn đấy bỏ cái sọt ra đây bỏ bỏ cái này xuống làm chứ không cần thường thường ra đến nó sẵn đây chị cầm này Đây các bạn này Đây các bạn này Đây Đây à, lưới dưa lưới dùng phân silic này dạ. các bạn Ruột đỏ hồng Đặc ruột và hạt ít Rất là ngon như này Đấy cái cuống thì vẫn còn còn tươi nguyên Mà vẫn to như này Mặc dù đã quá ngày thu hoạch nhưng mà vẫn rất là đẹp Đấy Đấy, và sau đây thì ông có thể bổ những cái miếng nhỏ ra Mời anh à. Vâng, mời bác ra thưởng thức dưa Như là bổ bí Như bổ bí các bạn này <laughs> Ôi dồi ôi Vỏ thì mỏng nhá Cùi dày Cùi thì dày Mà Ruột thì hồng rất là đẹp Đẹp Chưa từng thấy các bạn ạ Đấy Chỉ bổ vậy thôi Thế bây giờ mình cắt, cắt, cắt, nhỏ ra chứ vừa lửa thôi chứ hả à, không sợ to quá sợ to quá nhỉ đấy cầm nó ăn nó dễ hơn à. đây các bạn này vâng. xin mời anh à, đỗ đỗ xe để thưởng thức tí ạ đây các bạn này vâng. đã chưa tuyệt vời chưa các bạn ơi những quả dưa lưới này không bị lứt các bạn nhé không bị lứt không bị thối những trái dưa lặng như này ừ. Đây các bạn này, đẹp tuyệt vời, lặng như đá luôn Không có chó không à Chắc lịch Đấy Bây giờ là để đến với quy trình ăn ạ Vâng ông mời ông Tí, tí Đây. <coughs> Những miếng dưa lưới rất là ngon như này các bạn này <laughs> nhìn hấp dẫn quá mà tôi xin phép các bạn nhé hồi biết thì chúng tôi sẽ đi xa một tí cháu cho biết cảm nhận đi ạ à? ngọt ngon ạ ngọt ngon à ừ. vâng đây các bạn ăn thử nhé mời cả nhà vâng, mời cả vâng, nhà ừ. thơm ngọt tuyệt vời nhỉ nhiều người người ta bảo là ăn dưa lưới trong ngoài trời này còn ngọt hơn trồng trong nhà cũng đấy à, à. trồng à. trong nhà màng tại vì là trồng chắc chắc trồng ở ngoài ấy, là cái độ ánh sáng nó cao hơn cho nên là vâng. nó sẽ tạo độ ngọt nó tốt hơn ngọt và thơm lắm các bạn Cô ban đưa cô ban được không? Cái mùi cái ngọt này nó lại khác hơn khác cái ờ, ngọt của dưa kim màu ngậu một chút. Dưa kim màu ngậu thì giòn hơn, dưa này mềm hơn các bạn ạ nhưng mà cái ngọt của nó nó lại thơm hơn Đấy. Hiền à? Lấy chưa? Lấy Mời chủ ruộng. Đã vất vả. <laughs> mà trồng được cái ruộng dưa chất lượng cao này thì vâng. Rồi, xin bà, mời đi. Xin mời bà ăn để cho biết cái cảm nhận thế nào. Ngọt và thơm lắm nhỉ? Ngọt và thơm tuyệt vời các bạn ạ cái thơm này nó khác cái thơm của hoàng hậu ngon vâng, khác hoàng hậu vâng nhưng mà rất là ngon nó mềm hơn những thơm của vâng. khác hoàng hậu vâng cái giá bán ở đây thế nào giá này bên này thì cao hơn chỗ hoàng hậu tí rồi à? vâng ừ. ngọt tuyệt vời ngọt mỹ mãn luôn ngon lắm các bạn ngon tuyệt vời Và thưa các bạn là tại sao ngon ngọt như thế này Trái to Quả đồng đều nhưng mà chủ ruộng này không trồng nhiều là bởi vì Cái dưa này giá nó cũng hơi cao Cái dưa này phải đưa vào siêu thị thì mới có giá tốt Hơn nữa là thơm ngọt như thế này Thì chuột ăn rất nhiều cho nên là chủ ruộng ờ, cũng chưa dám trồng nhiều Nhưng nếu như được ủng hộ của các bạn cộng đồng mạng thì chủ ruộng sẵn sàng trồng diện tích và sao luôn cho nên là các bạn ơi chúng ta xem video này và chúng ta có thể là Ừ, tới đây mà các bạn đăng ký mua thì chủ ruộng sẽ trồng nhiều các bạn nhé và ruộng dưa kim hoàng hậu này thì được thu giàn trải trong cả tháng nay rồi và tới nay thì vẫn còn rất nhiều trái dưa để tiếp tục thua thu nhưng mà chưa thu hết đâu thu nhiều lứa cho nên các bạn những người trồng dưa thì các bạn yên tâm rằng chúng ta không sợ là không bán được mỗi một lần một xào dưa 360 mét vuông thì chúng ta chỉ thu một trong một lần thu chỉ được vài tạ thôi thế sau đó chúng ta sẽ thu dàn trải dàn trải dàn trải thì chúng ta lúc nào cũng có dư bán cho nên chúng ta không sợ là bị uh, không bị ờ, hàng nó tồn nhiều thế và ừ. sau đây chúng ta đến với dụng đến với cái ờ, điện thoại đây để đó rồi mua cái này đã xong rồi vâng thưa bà Trinh là nếu như các bạn muốn mua dưa kim tiếp tục mua kim dưa kim hoàng hậu thì các bạn sẽ liên hệ với số điện thoại nào điện thoại của tôi là 034 98 97 369 vâng và còn một chút loại nữa của ông xã à vâng vâng thế các bạn à, sẽ liên hệ với số điện thoại của bà Trinh ông Phấn theo số điện thoại trên ờ, để mua dưa kim hoàng hậu ờ, rất là ngon còn dưa lưới thì có bao nhiêu <laughs> mấy quả chúng tôi bao tiêu hết rồi thế và ừ, nếu như à, những quả vâng hôm nọ hôm nọ đưa cho con rồi đó vâng cho con em mở cho cô dung cô dung giả rồi sau cái loại kia có ngọt không dạ loại này hết rồi chị cái này hết rồi chị. em lấy hết rồi chị Vâng. ngọt quá. Chị có ăn thử miếng không? Ừ, cho thử miếng thế này. Vâng nhé. Rất là ngon. Có tuyệt ngon vời. Tuyệt vời luôn ạ. Sao lấy hết để cho một quả thử đang đấy. Cái này em lấy hết rồi. Đây cho bạn này. Đẹp. Ngon lắm. Vâng đâu. Ở ừ. đâu gì chị Liên đợi kia chưa? Trở về, trở về. Chị ăn cho em xin cảm nhận nhé. Ừ. Vâng luôn à hay là để mang về mang về ăn ạ mang về ăn và miếu ạ này thì cũng thơm á vâng cũng thơm nó không giòn bằng này mềm như này cái này nó giòn hơn cái vàng giòn hơn vâng. cái vàng thì giòn hơn cái dưa lưới dưa lưới thì mềm hơn nhưng mà lại ngọt hơn thơm hơn đấy mỗi một dưa nó có một cái đặc trưng riêng có không phải mấy cân hai cân tám không có bé hơn vâng. vâng. Chị ơi, chị phát biểu lại một câu nữa đi. Ngon, <laughs> ăn ngon, thơm, ngon. Ngọt không ạ? À? Ngọt. Vâng đấy, các bạn nghe những người dân nói nhé. Cho nên chúng ta thấy rằng chất lượng dưa đấy rất là tuyệt vời Và chúng tôi sẽ đang kèm số điện thoại của ông Phấn bà Trinh ở đây để các bạn tiện à, liên hệ khi mà mua dưa Cũng như là các bạn có thể tư vấn về dưa kim hoàng hậu Về những kỹ thuật trồng và chăm sóc như thế nào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 Cảm ơn ông Phạm Ngọc Vấn và chúc ông cùng gia đình là có một vụ dưa bội thu